Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an chọn 14 quan gọc để soi cơ hội triệt hạ nhau hay chỉ là trò hề Chuyện chính quyền, địa phương hoặc các tổ chức bốc thăm may rủi Chọn một số quan chức để kiểm tra, kê khai tài sản được xem là cách chống tham nhũng của chính quyền Đảng Cộng sản Không phải đến bây giờ Bộ Công an mới làm mà từ năm 2021 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức bốc thăm để tiến hành kiểm tra mức độ trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, kết quả thì chẳng có ai thiếu trung thực hay có tài sản bất minh cả. Đây là hình ảnh Hà Nội đã từng có trò hề bốc thăm để kiểm tra. Điều nực cười là rất nhiều quan chức chính quyền dù chỉ có đồng lương chết đói vẫn nuôi được con du học với chi phí cả trăm ngàn đô la tại nước ngoài nhưng khi bốc thăm và bị kiểm tra thì chẳng ai có tài sản bất minh. Việc làm này không thuyết phục được ai, không ai tin quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là trong sạch cả. Bởi nếu họ trong sạch thì tiền đâu họ có thể tiêu xài xa xỉ đến thế. Bởi nếu họ trong sạch thì chỉ có thể ở nhà thuê chứ đừng nói đến những căn biệt phủ hoặc những căn nhà hoành tráng tại các vị trí đắc địa có giá trị hàng triệu USD. Được biết, từ năm 2009 đến năm 2021, bộ máy chính trị, bộ máy công quyền tại Hà Nội không phát hiện vụ tham nhũng nào. Tuy nhiên sau đó thiếu Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bị khởi tố, bị truy tố, bị toán phạt tù rồi bỏ ra tới 25 tỷ để được giảm án 3 năm tù giam. Mức lương của ông Trung chỉ vào khoảng 600 đô la mỗi tháng mà ông có thể bỏ ra cả triệu đô để mua 3 năm tù thì biết tiền đó ở đâu ra. Vào ngày 1 tháng 12, Bộ Công an cho biết thanh tra bộ này vừa công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập của 14 người có chức vụ quyền hạn ở trong ngành công an vào năm 2022. Đây là hình ảnh Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã từng diễn vở kịch bốc thăm trước đây. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8726 ngày 21 tháng 11 phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn ở trong ngành công an thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Bộ Công an vào năm 2022. Sau đó, chiều ngày 30 tháng 11, Trung tướng Trần Đức Tuấn, tránh thanh tra Bộ Công an, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của Bộ Công an, đã chủ trì hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn ở trong ngành công an vào năm 2022 sau 14 lần bốc thăm chọn ra được 14 người ở 7 đơn vị thuộc Bộ Công an để tiến hành kiểm tra xác minh tài sản thu nhập. Tổ xác minh tài sản thu nhập sẽ bao gồm 7 người do Thượng tá Bùi Gia Cường, trưởng phòng chống tham nhũng, thanh tra Bộ Công an làm tổ trưởng. Bộ Công an vốn là nơi có tai tiếng tham nhũng nhiều nhất trong cả nước. Từ cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra đến công an khu vực đều rất biết làm kinh tế một cách bất hợp pháp công an giao thông thì mãi lộ lộ móc túi người dân. Cảnh sát điều tra thì không ít người dính đến tội phạm như vụ án Nam Cam trước đây và vụ án 10 thường mới đây ở An Giang. Và cảnh sát khu vực thì bảo kê cho các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm như vũ trường, quán bar, vân vân. Đây là hình ảnh liệu cho hề có diễn ra ở Bộ Công an hay không. Có người cho rằng việc làm của Bộ Công an lần này chẳng khác nào Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước đây đã từng làm. Cũng chỉ cho có lệ và không phát hiện được gì. Nhiều người thì lại kết luận Đảng Cộng sản vẽ ra trò bốc thăm và thanh tra này chỉ là cách mị dân. Họ muốn cho dân biết rằng Đảng cũng đang làm mọi cách để chống tham nhũng đấy. Tuy nhiên, hiệu quả thì vẫn là con số 0, tròn chỉnh. Ông Nguyễn Phú Trọng từng hô hào chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Vì thực tế các cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng để đưa ra kết luận rằng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 và 4 tốt. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, báo chí nhà nước Việt Nam đã dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã, đưa tin ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí Thư, cựu Chủ tịch Trung Quốc, đã qua đời ở tuổi 96. Có thể nói ông Giang là người sống thọ hiếm có. Đây là nhân vật, nhân vật thứ nhì mà người Việt chân chính không thể nào không phẫn nộ vì những gì ông ta đã gây ra cho Việt Nam. Người còn lại là ông Đặng Tiểu Bình, kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung vào năm 1979 với cảnh giết chóc, tàn phá man dợ nhất ở biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân, người đã gây ra rất nhiều mất mát cho nhân dân Việt Nam, đã qua đời. Ông Giang tuy không gây ra cảnh chết chóc cho dân Việt Nam như ông Đặng Tiểu Bình, nhưng chính ông này đã trồng cái ách cai trị lên Việt Nam theo kiểu thiên triều và chư hầu trong một số mối quan hệ song phương bất bình đẳng đã diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc suốt thời gian qua. Năm 1989, ông Giang Trạch Dân nắm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính ông Giang là người đã gây ra vụ thảm sát Thiên An Môn đẫm máu vào năm 1989 để giữ cho chế độ Cộng sản Trung Quốc không sụp đổ như Đông Âu. Thảm sát Thiên An Môn là một tội ác tày trời, nhưng nó lại là một kinh nghiệm quý giá cho Đảng Cộng sản để có thể giữ đảng. Mặt khác, ông Giang Trạch Dân chính là người đã quẳng mồi câu để những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời đó dính chàm. Đó là các ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng hiện nay, và Phạm Văn Đồng là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Với mồi câu được ông Giang quẳng ra, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau trong hội nghị Thành Đô và ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990. Trước khi diễn ra thì cả hai bên đã có cuộc gặp không chính thức. Những sự kiện này là bước ngoặt lớn đưa Việt Nam trở nên phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân. Nội dung hội nghị Thành Đô đến tận bây giờ vẫn không được tiết lộ. Nó vẫn là những thỏa thuận bí mật giữa hai đảng. Tuy nhiên, sau hội nghị này thì Việt Nam đã mất rất nhiều, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo. Người dân Việt Nam chỉ luôn thấy chính quyền Hà Nội nhượng bộ, chứ chưa từng thấy một động thái cứng rắn nào đáp trả lại những hành động gây hấn của Trung Quốc cả. Sau hội nghị Thành Đô chính là hiệp ước phân định biên giới trên đất liền, ký vào tháng 12 năm 1999. Người ký hiệp ước này chính là ông Lê Khả Phiêu. Hiệp ước này đề cập cả trên biển lẫn trên bộ. Việt Nam đã mất một nửa tháp bản dốc là bởi sự phân chia này. Nhưng chỉ những danh lam thắng cảnh mất đi, người dân mới có thể biết còn rất nhiều vùng đất hoang sơ được bao phủ bởi rừng núi bị mất đi thì dân nào có biết. Đấy là những mất mát rõ ràng, còn những mất mát kiểu tầm ăn dâu thì không thể nào liệt kê cho nổi. Từng chút, từng chút một cứ mất dần theo những lần nhượng bộ từ phía Việt Nam. Nối tiếp hội nghị thành đô là chiếc gông cùm 16 chữ vàng và 4 tốt đầu năm 1999. Ông Giang Trạch Dân đã đề ra 16 chữ vàng và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là ông Lê Khả Phiêu đã đồng ý. Phương châm 16 chữ vàng là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Phương châm này đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể để phát triển quan hệ giữa hai nước trong thế kỷ thứ 21. Nó đánh dấu quan hệ giữa Việt và Nam và Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới, được lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước xác định trong tuyên bố chung từ tháng 2 năm 1999 nghĩa là nó đánh dấu con đường phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc bắt đầu từ đây. Đây là hình ảnh, bức ảnh nổi tiếng tại hội nghị Thành Đô. Đến năm 2002, Giang Trạch Dân lại tiếp tục cái cùm bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Người giúp cùm này về Việt Nam là ông Nông Đức Mạnh và cứ thế mỗi lần Trung Quốc gây sự ở Biển Đông làm cho lòng dân sôi sục thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại im thiên thít hoặc chỉ phản đối chiếu lệ mà không có hành động pháp lý nào thích hợp. Thái độ này cũng rất đúng với tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà Trung Quốc chụp lên đầu Việt Nam. Phương châm này sẽ đem lại lợi ích cho Trung Quốc, nó giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam có chỗ dựa, nhưng đất nước thì bị mất mát, chủ quyền thì bị đe dọa. Ông Giang Trạch Dân đã qua đời, nhưng tên của ông đi vào lịch sử với những dấu mốc đáng xấu hổ cho người dân Việt Nam. Hận ông Giang một